Bất ngờ em nói chia tay Dù lúc tôi đang yêu em đắm say Và thế rồi em mất tâm hơi Mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi Hết hôn nay em nhắn cho tôi Rồi nói em đang mong thương nhớ tôi Thế quái nào em không để tôi yên Trái tim tôi nào phải cứ Hey. sẽ quên đi bao nhiêu nhớ thương về em ngờ đâu khi chia cách hai nơi chỉ dám ba tháng thôi tôi đã quên sạch rồi em ơi Hey.